đất nó đóng cũng dày quá nha này nó không phải là rửa dầu nhớt nữa mà nó rửa cả đất rồi dạ dầu nhớt từ trong này này dạ dầu nhớt nhưng mà xe này nó là bị ờ, cái máy này ấy, là nó bị nước nó vô dạ nước nó vô thời gian quá dài nó kết cái dầu là cắt cái nhớt lại đóng cái nhớt lại không dạ còn nếu mà bình thường cái máy bình thường là trắng bóc ạ à? dạ à, máy mà chạy bình thường là thấy nó nhả hết ra rồi 56 lít dầu giá bây giờ là cho 10 10 ờ, nghìn ờ, hình như 11 nghìn lít phải không anh 7 giờ rửa chứ không phải 2 lít mới vấn đề là nó sạch ờ, đâu đó dầu ra rồi dầu là phải nếu mà rửa dầu là phải kẹo sạch nữa dạ cái này mình sẽ rửa được cả nếu mà sau mình làm á dạ sau mình mình có làm cái này mình làm không phải là test mà mình mình làm xác định cái, cái hiệu quả là mình phải xịt trước dạ sạch hết những cái đây này dạ ở trong mình xong rồi mình rửa thì nó mới đem cho mình cái hiệu quả được cái dạ. mình đang test nên là mình, để cho nó dơ và mình rửa thôi dạ đây ok ok đúng rồi, anh này mà có cái máy xịt áp lực là xịt là sạch xong